Với làn da trắng mịn Mình luôn tự tin diện mọi bộ cánh yêu thích Và thoải mái vui chơi ngoài trời Vì mình đã có sữa dưỡng thể trắng da Nivea mới Với hệ dưỡng trắng sinh học Bioactive Thấm sâu vào da Nuôi dưỡng da trắng dần từ bên trong Và mang kép chống tia cực tím Bảo vệ da không bắt nắng Hãy dùng thử sữa dưỡng thể trắng da Nivea mới Chỉ với 10.000 đồng